cô mời các con cùng vào phần bài tập với cô. Để tìm hiểu phần bài tập thì trước tiên cô chốt lại kiến thức mà cô đã hướng dẫn các con ở phần kiến thức để các con nhớ chúng mình sử dụng khi làm bài tập nhé. Đó là muốn tìm A phần trăm của B, ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với A. Hoặc lấy B nhân với A rồi chia cho 100. Các con nghe lại này. Muốn tìm A phần trăm của B, ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với A hoặc lấy B nhân với A rồi chia cho 100. Thông thường thì cô sẽ lựa chọn cách đầu tiên để cô làm. Bây giờ chúng mình cùng với cô Ngọc Lan vào bài tập đầu tiên nào. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Một lớp học có 32 học sinh. Trong đó, số học sinh 10 tuổi chiếm 75%. Còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp đó. Các con lắng nghe lại nội dung một lần nữa này. Một lớp học có 32 học sinh trong đó, số học sinh 10 tuổi chiếm 75%. Còn lại là số học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp đó. Các con đã đọc kỹ bài chưa? Chúng mình cùng nhau phân tích qua phần tóm tắt xem là bài toán cho chúng mình biết điều gì và bài toán yêu cầu cô trò chúng mình phải đi tìm điều gì. Chúng mình cùng phân tích. Bài toán cho biết là một lớp học có tới 32 học sinh. Đây, cả lớp có 32 học sinh. Trong đó là 75% là số học sinh 10 tuổi. Đây chính là số học sinh 10 tuổi là 75%. 75% nó ứng với 3 phần 4 các con nhé. Cho nên ở đây cô vẽ là 4 phần thì 3 phần chính là 75% đấy các con ạ. Đây là số học sinh 10 tuổi là chiếm 75%. Số học sinh 11 tuổi, đây là số học sinh 10, 11 tuổi. Số học sinh này thì là bao nhiêu học sinh? Chính là số mà mình cần phải đi tìm. Như vậy bài toán cho chúng mình biết hai dữ kiện. Dữ kiện thứ nhất, cả lớp có 32 học sinh. Dữ kiện thứ hai, học sinh 10 tuổi chiếm 75%. Và bài toán hỏi số học sinh 11 tuổi là bao nhiêu học sinh? Để thực hiện bài toán này thì các con thấy đây là bài toán có đúng đi tìm A phần trăm của B này không? Tức là tìm 75% của 32 học sinh. Xem là có bao nhiêu học sinh 10 tuổi. Tìm được số học sinh 10 tuổi rồi, chúng mình có dễ dàng tìm được số học sinh 11 tuổi không? Bằng cách nào? Đó là chúng mình lấy tổng số học sinh trừ đi số học sinh 10 tuổi. Chúng mình sẽ ra số học sinh 11 tuổi. Bây giờ cô sẽ dạy các con cách thực hiện nhé. Chúng mình cùng vào phần bài giải với cô nào. Bài giải cô sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất, cô Ngọc Lan sẽ hướng dẫn các con giải như sau. Cô trò mình cùng vào cách 1 Đầu tiên thì cô sẽ đi tìm xem số học sinh 10 tuổi là bao nhiêu. Tức là cô đi tìm 75% của 32. Lúc đó coi 32 học sinh là 100%. Thì học sinh 10 tuổi chỉ có 75% thôi. Chúng mình sẽ tìm A phần trăm của B, tức là 75% của 32. Ta sẽ làm như sau số học sinh. mười tuổi số học sinh 10 tuổi ở đây là của lớp đó là số học sinh 10 tuổi của lớp học là Chúng mình sẽ làm như thế nào? 75 học sinh, 75% học sinh là 10 tuổi. Vậy lúc này ta chỉ cần lấy 32 chia cho 100. Rồi chúng mình nhân với 75. Ta sẽ có kết quả là 24 học sinh. Như vậy số học sinh 10 tuổi mình tìm được là 24 học sinh rồi. Chúng mình làm bằng cách lấy 32 chia cho 100 rồi nhân với 75. Ta ra kết quả là 24 học sinh. Tìm được số học sinh 10 tuổi rồi, ta có dễ dàng tìm số học sinh 11 tuổi không? Số học sinh 11 tuổi. của lớp là Đến đây chúng mình sẽ tìm bằng cách lấy tổng số học sinh của toàn trường à của lớp học là 32 trừ đi số học sinh 10 tuổi là 24 và ta ra 8 học sinh là 11 tuổi. Đến đây thì cô trò chúng mình đã dễ dàng đáp số bài toán được rồi. Đáp số 8 học sinh. Đấy là cách 1 cô giáo vừa thực hiện xong phần bài giải. Số học sinh 10 tuổi của lớp học là 32 chia cho 100 nhân với 75 bằng 24 học sinh. Số học sinh 11 tuổi của lớp đó lớp học là 32 trừ đi 24 bằng 8 học sinh. Đáp số 8 học sinh. Đấy là cách 1. Cách 2 mình làm thế nào? Mời các con cùng tìm hiểu cách 2 với cô Hồng Lan nhé. Cách 2. Các con thấy là cả lớp có 32 học sinh chiếm 100%. 75% là số học sinh 10 tuổi rồi. Vậy thì theo các con, số phần trăm học sinh mà 11 tuổi so với cả lớp là bao nhiêu? Chúng mình sẽ dễ dàng tìm cách hai là số học sinh mười một tuổi so với cả lớp. Chiếm số phần trăm là Chiếm số phần trăm là Này, có viết xuống dưới. Các con thấy cả lớp là 100% rồi. Số học sinh 10 10 tuổi là 75% rồi. Vậy thì số học sinh 11 tuổi chính là 100%. Trừ đi 75%. Và ta sẽ ra kết quả là 25%. 25% này là so với số học sinh cả lớp. Như vậy thì số học sinh 11 tuổi là chiếm 25% số học sinh của cả lớp. Vậy ta có dễ dàng tìm được số học sinh 11 tuổi không các con? Chúng mình sẽ tìm số học sinh 11 tuổi của lớp học đó là Đến đây thì chúng ta lại tìm 25% của 32 học sinh đúng không? ta sẽ lấy 32. Ta lại chia cho 100. Rồi ta nhân với 25. Ta cũng được kết quả là 8 học sinh. Cô cũng lại có đáp số là 8 học sinh. Cô đọc lại cách giải 2 để các con cùng nghe nhé. Số học sinh 11 tuổi so với cả lớp chiếm số phần trăm là 100% trừ 75% bằng 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh 11 tuổi của lớp học đó là 32 chia cho 100 rồi nhân với 25 bằng 8 học sinh, đáp số 8 học sinh. Các con thấy cô Ngọc Lan vừa hướng dẫn các con hai cách làm. Cách thứ nhất, ta cũng tìm A phần trăm của B, tức là tìm 75% của 32 là 24 học sinh. Sau khi tìm được 24 học sinh, số học sinh 10 tuổi rồi, ta dễ dàng tìm số học sinh 11 tuổi bằng cách lấy tổng là 32 trừ đi 24 bằng 8 học sinh. Cách thứ hai là các con đi tìm xem số học sinh 11 tuổi thì chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh của cả lớp. Và ta tìm được là chiếm 25 phần 25%. Từ đó ta lại đưa về dạng toán mà cô vừa hướng dẫn các con, đó là tìm 25% của 32 Ta lấy 32 chia cho 100 rồi nhân với 25, ta được 8 học sinh. Hai cách làm này đều để hoàn thành bài toán số 1 mà cô Ngọc Lan vừa hướng dẫn các con. Các con có thể lựa chọn cách làm nào tùy tùy các con, nhưng cách làm nào các con cũng sẽ yêu cầu tìm ra bài toán một cách nhanh chóng nhất. Cô hy vọng với bài giảng của cô, các con sẽ hiểu bài sâu hơn, nhớ bài và làm bài thật cẩn thận các con nhé. Chúng ta đã hoàn thành bài tập số 1 rồi, các con có muốn tiếp tục làm bài tập nữa không? Cô mời các con chúng mình cùng nhau vào bài tập số 2 nhé. Mời các con cùng tìm hiểu nội dung bài 2 nào.